là nhiều luôn Bổ thận Tráng dương tăng cường sinh lý Thần kinh suy nhược Ngâm uống rượu này Thìa canh này à, Kim tiền thảo này Có đầy đủ hết Dây thìa canh này Không thiếu gì luôn Mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến ờ, sản phẩm nào ờ, muốn mua sản phẩm nào thì liên hệ cho Giang nhé để Giang có thể ship lên cho mọi người Hai buổi sáng mọi người mình là Giang chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh sản phẩm Giang TV à, như video hôm trước thì Giang đang lên Hà Giang đấy thì à, đường đi khá là xa và lại mưa Bây, uh, à, chưa thể lên Hà Giang hiện tại thì thời tiết vẫn đang mưa thì uh, Giang với, với ba anh em là vẫn đang đi qua Lai Châu mình uh, mới đến uh, huyện uh, Than Uyên thì nó mưa rồi Than Uyên uh, thuộc tỉnh Lai Châu Đấy, mọi người để ý hạt mưa vẫn đang rơi này hôm nay anh em ướt uh, ờ, không biết là nên tạt vào đâu để mới ba anh em thì không chơi chuẩn bị áo mưa nữa cơ uh, huyện uh, ờ, Than Uyên và tỉnh Lai Châu này cũng có rất là nhiều cái uh, đặc sản và nền văn hóa của người đồng bào Thái trên Lai Châu khi mà người đi qua Lai Châu Than Uyên thì sẽ có một con đường này rẽ tay trái là một người sang bên Sơn La nhé hoặc là Mường Kim thì ờ, trên Yên Bái cái này Lai Châu này nó mưa thất thường lắm mọi người thời tiết uh, mưa to và ngày mưa không không thể đi nổi ba anh em phải là dừng chân đây tiếp tục rồi tiếp tục dừng chân này cứ tiếp tục này thì không biết bao giờ mới lên đến uh, Hà Giang đây đứng đứng giờ vài hè nhà này thôi <laughs> anh em vào đây ấy ờ, đi có cái máy tính đấy để đồ đạc ở đây không quán nhờ nhờ bác ấy đi ở trong này có máy không tính ơi không có gì đâu anh có máy thì ấy Ồ oh, chào cháu nhá Chú mưa qua mưa <laughs> sợ ướt là chú vào nhờ nghỉ một lúc Tạnh chú đi Ờ, cảm ơn cháu nhé hơn 400 km 400 vâng, km là mưa này đi chắc đấy ngày kia mới đến <laughs> thế mà thế mà làm lúc bảo là cấp tốc vì như ấy mà không không ấy, mưa đêm qua nhá mọi người nhá là mưa trời, trời mưa này mưa ở mù căng trải là giang phải cho anh em nghỉ dừng chân tại vì là không ai mang áo mưa đấy bây giờ mới, ờ, chuẩn bị nhất là cái máy tính này này đấy, mọi người bọc cái máy tính vào thì buổi tối ấy, đường ở trên này sương mù nó cũng nguy hiểm lắm phải từ Dung Tư là rất xa xa rất là xa đúng không? <laughs> không phải khá đó Em bảo anh em là áo mưa nước mặc vào rồi là đi Anh em ờ, mà áo mưa xong thì đấy, ờ, trời lại tạnh Không hiểu có gì ấy mọi người vậy chỗ này lại khô sự là trên tây bắc này nắng mưa nó thất thường lắm mọi người ạ không biết nào bây giờ mặc rồi à, mưa rồi thì cách cởi ra còn mình cứ lên à, chỗ nào mà đấy thì à, xe đổ xăng mình sẽ ấy ra nên đến đây là cũng thấy mưa nữa xăng xe mình cũng hết rồi kim rồi áo đỏ đây đi trên này lai châu thì mọi người thấy là cảnh rất là đẹp luôn tại uh, à, thời tiết uh, lạnh đấy là cái nhìn bầu trời quang đãng hẳn và những đám mây mà bao phủ những cái à, ngọn núi rồi mình có thể nhìn thấy đây người đi ô tô thì cũng được nhưng mà nếu mà theo Giang nghĩ mà mọi người đi chơi bằng xe máy ấy sẽ cảm nhận được cái không khí và ờ, những cái cảnh đẹp mình có thể là dừng chân chụp ảnh đây đây là lúa đang chín này mọi người này đó wow nhìn ngọn núi kia mọi người nhìn như kiểu Hà Giang đúng không ạ nhìn ngọn núi treo leo cái này bản Én Luông nhé mọi người nha bản Én Luông thuộc uh, huyện uh, Than Uyên tỉnh Lai Châu rất đẹp luôn khí hiện tại đang thấy rất là dễ chịu mình cảm mỗi lần mình hít vào ấy cũng như ở thành phố là khói bụi ờ, nhiều xe là ít thì lúc mình ờ, hít vào nó rất là ấy cảm thấy thoải mái và dễ chịu lắm bắt đầu là ờ, ba anh em sẽ rẽ sang đường quốc lộ 279 Đấy, qua đây thì có một cái tháp khá là đẹp Rồi, lạnh lắm em mọi người lạnh người ờ, lên ờ, đi qua Văn Bàn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Đấy là sương này Rất là mù luôn, tuy là mùa hè đấy nhưng mà trên khí rất là lạnh Còn ở trên Hà Giang thì ờ, Nói chung là mùa này thì mát rồi, không, không có sương Nhưng ở trên Lào Cai là thuộc giáp bên, Sapa ấy. Nên là không khí nào cũng lạnh, sương lạnh Tuy là tháng 6 tháng 7 nhá vẫn như này nhá mọi người nhá nên đi qua đây ấy, rất là mát rồi mình đang đi trên đường nóng thì à, vào đoạn này mát lắm sương này thì còn rơi ít bình thường với vào mùa đông hẳn đấy thì à, rất là ấy luôn rất là lạnh nếu bình thường vào mùa đông ấy mọi người đi đường này là phải à, bật đèn mới đi được không có là sương dày đặc cực kỳ luôn còn nếu mà mình đi thẳng lên ờ, phía đằng trên là ờ, mình sẽ có con đường rẽ sang ờ, thị trấn Sapa và một con đường chạy thẳng lên thành phố Sơn La và thành phố Lai Châu gọi là sốc cộp đó lên thẳng kia còn nếu mà mọi người lên thẳng chưa dễ sang đi Hà Giang là không không đi được nhưng mà rất là xa nên Lào Cai mình để đi từ thành phố xuống quốc lộ kia khá là xa luôn thì ngày mình sẽ tắt đi Văn Bàn này sương mờ không người đấy không thể đi nhanh được luôn đấy muốn đi nhanh không thể sao mà mấy anh em cứ phải ờ, rất là lạnh em phải mặc áo lạnh để đi qua đây à. với lại à, mông các huyện à, dạ. mỗi huyện mặc vâng vâng đi qua đây thì thấy ờ, mấy chị ờ, mặc quần áo này tôi đang thấy ờ, hơi là lạ một chút với so đồng bào hâm mông khác này mình có hỏi các chị là đồng bào gì các chị bảo đồng bào hâm mông trắng à, nó ăn mặc như này đấy à, nó cái này nó ăn mặc bình thường hay là như nào chị ngày lễ mình mặc này ăn mặc bình thường à à yeah. À? vâng cảm ơn chị nhá chúc chị buôn may bán đắt nhá nên văn hóa phía bên trong này thì mọi người đang ăn uống đây là khu vực ăn uống phía bên trong này là khu vực mà mọi người ăn sáng nha. ở đây à, có bán đầy đủ tất cả từ à, phở này mèn mén này thắng cố này thắng cố ngựa thắng cố bò có đầy đủ hết là sáng nay thì mấy anh em là chưa ăn sáng Giang có bảo em đi thư già ra đây ăn sáng nhưng mà lại, bận có việc ở nhà rồi là không, không ra được mọi người rất là rộng luôn nha mọi người nhá Kín mít luôn đấy Dù là thời tiết vẫn đang mưa nhưng mà bà con về không khí vẫn là náo nhiệt Vẫn náo nhiệt Một chút ăn uống xong thì uh, mình sẽ ra ngoài xem là bà con bán những cái đồ gì đồ gì thì ờ, mình sẽ giới thiệu cho mọi người à, có ba chị nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì à, liên hệ à, cho Giang à, số điện thoại thì Giang à, để trên màn hình còn một số cái sản phẩm mà Giang chưa lấy được thì trong thời gian tới là Giang sẽ cố gắng là tìm cái sản phẩm nào mà à, cô dì chú bác anh chị mà mọi người quan tâm ấy còn hiện tại thì à, kênh Giang đang bán mật ong ba loại mật ong, mật ong khoái mật ong đá và mật ong ruồi mật ong ruồi thì hơi hiếm rất là khó ấy. đấy mọi người nhá ba thắng cố nhá rất ngon luôn ba thắng cố đây là chế đó cảm ơn em nhé đây à, là những hạt sẻn đây nhá chú cô anh chị nhé. đấy này là nụ tam thất bắc nha, đó có một túi này là một kg à, đây cũng là nụ tam thất này tam thất bắc kia là hạt dổi ờ, hạt dổi đấy, cô bác anh chị nào mà quan tâm đến sản phẩm nào mà muốn mua đây thì uh, liên hệ uh, cho Giang nhé Giang sẽ ship và chuyển cho mọi người đây là hạt dổi hạt dổi rừng đây là cũng là tâm thất đây kia là hạt tiêu với lại uh, các anh chị nào mà quan tâm ờ, sản phẩm nào thì có thể ờ, liên lạc ờ, cho Giang nhé cái này là cái gì đấy nhỉ chị nhỉ đây cũng cũng nụ tam thất này à, cái này là gì đấy chị nhỉ hạt tam thất à hạt tam thất à à cái này hạt tam thất có quả ờ, đầy đủ nhá mọi người nhá hoa tam thất này là hạt tam thất này cái này là không biết cái gì đấy dạng chưa thế cái này hoa gì đây nhỉ chị nhỉ à hoa hồi đấy có cả hoa hồi còn này quả ốc chó đúng không chị đây quả, quả ốc chó đây ha Đó, ờ, có đầy đủ hết mọi người Không thiếu Táo mèo ngâm rượu Đó là tầm ờ, tầm gửi gạo đây ờ, sâm cau đây Đó, rất là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm ờ, uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang nhé để Giang uh, có thể ship lên cho mọi người đây là chợ phiên uh, buổi sáng này vẫn còn đông lắm người đi lại vẫn còn đông bạn thấy bà bán con thỏ Hai con Rất <laughs> dễ thương Bán bà bán ba tiền một con bà Bà bà bán ba tiền một con này À, ờ, mọi người có thể mua mua về nuôi được đấy rất là dễ thương này Ờ, thì uh, người bán chuối những đồ sản phẩm khác cảm ơn bà nhá à, dạ. so dinh măng này thì uh, cô bán như nào dạ. bao tiền một cân à, ờ, 45 nghìn một cân á. như thế nào dạ Năm nghìn á À năm nghìn một cân à À thế rẻ nhỉ à, Cái ớt này bán như nào ớt gió này Trái ớt này 20 nghìn à Ờ ớt này rất là ngon thơm luôn Này gọi là ớt gió mà Rất là rẻ đó mọi người ạ Thôi cảm ơn uh, cô bác nhá, chị nhá Thằng uh, trong này một chút đi vào khu bên vực bên trong này thì là, là khu vực à, bà con à, bán lợn và bò video trước mà giang cũng đã ghi hình cho mọi người xem rồi mình đi qua đây xem là hỏi xem giá cả bò như nào trước rằng có bắt một con à, lợn cho nhà cháu hoa con bé bé khá là đắt vì à, giá cả lợn với bò này nó lên từng ngày mà có tuần thì rất là rẻ có tuần thì rất là đắt ừ. giờ này thì lợn bản đen thì uh, ngon thì tôi rồi đây chú lợn đây hôm trước mà giang có bắt thì con à, nó nhỏ nhỏ như này rất là nhiều luôn thế bên trong này thì uh, triệu bò nhiều luôn nhưng mà bò đủ các loại kích cỡ to nhỏ không thiếu đang thấy là mùa này bò hơi gầy mọi người thì à, mùa này là mùa không có cỏ mấy mà rất là hiếm Cắt được cái cỏ cho bò rất là hiếm Nên là bò nó không được béo lắm À lần đầu tiên Giang thấy là đây có bán trâu Mọi lần là Giang ra là chỉ có bò đấy Hôm nay ra là có trâu Người ạ Là trâu Trâu trâu Ồ. Ờ. Lần đầu tiên là Giang ra thấy bán trâu rồi Ồ. Ờ trâu ở trên mè vạc này có thể nhìn khác khác ở châu giang cái lông của nó tan dần rồi mọi người ạ ở đây thì uh, Giang có đi uh, một vòng chợ nhưng mà không có gì uh, nó đặc biệt như uh, lần trước ấy nên là Giang cũng uh, không uh, ghi hình nhiều cho mọi người cùng xem được chứ uh, Giang uh, xem uh, cái mặt hàng nào mà có ba anh chị mọi người quan tâm đến để mua thì uh, Giang ghi hình lại cho mọi người cùng uh, xem và theo dõi những sản phẩm nào mà có ba anh chị mà muốn mua thì có thể liên lạc cho Giang để Giang có thể ờ, mua và ship đến ờ, cho mọi người video này thì ờ, Giang cũng xin khép được khép lại ở đây thôi có để một hai hôm nữa thì mình mới vào bản để chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn cho mọi người cùng xem được vì Giang mới lên và trời khá là mưa vừa mới tạnh nữa thôi nên là chưa thể thu xếp vào được ấy. mong mọi người thông cảm ờ, Giang ờ, xin hẹn mọi người ở vô tiếp theo nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người